Sau đây xin mở hộp camera ez phiên bản C8PF 2 megapixel, độ phân giải là 1080 Full HD. Sản phẩm được nhập à, trực tiếp và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật Lê Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Phiên bản này có hai mắt một mắt tiêu cự gần và một mắt tiêu cự xa mắt tiêu cự gần cho cái góc nhìn nó rộng và mắt tiêu cự ờ, xa cho góc nhìn hẹp nhưng mà rõ chi tiết ở xa camera có khả năng quay ngang 340 độ và quay dọc 80 độ có khả năng nhận diện người AI có khả năng ờ, chống nước chống bụi nhờ vào kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP65 sản phẩm chịu được nắng mưa nhưng ở mức độ vừa vừa thôi nhé các bạn ở bên trong hộp có hướng dẫn bằng tiếng Việt rất là chi tiết các bạn có thể tải à, phần mềm EZFIT từ App Store. Nếu dùng iPhone hoặc ừ, trên Android thì vào vào cái phần Google Play tải về. Hộp được đóng gói rất là chắc chắn xung quanh xốp dày đảm bảo cho việc à, vận chuyển không bị nứt vỡ bong chóc Chất liệu toàn thân được làm bằng nhựa Thiết kế rất đẹp Thiết kế của EZVIT lúc nào cũng hoàn thiện sắc sảo Loa của con này rất to nha các bạn Có đường dây lan để cắm trực tiếp đường lan vào để cho tín hiệu tốt hơn Kèm thêm một bốn con vít dùng bắt vít lên trên trần nhà hoặc trên tường Một cục sạc 5V kèm theo À cục cắm điện trực tiếp vào dòng điện 220 một dây nguồn Nếu các bạn à, cắm trực tiếp vào dây lan thì có thể kết nối dây lan cắm vào cái à, đầu thiết bị còn nếu không các bạn có thể à, lắp lại để cho nó nước nó không bị vào con này có bốn à, mắt hồng ngoại để nhìn đêm được xa hơn rõ hơn cho nên thích hợp à, lắp ở ngoài sân vườn hiên nhà tầm nhìn xa ban đêm hồng ngoại lên tới 30 mét quan sát được không gian rộng lớn và rất xa. Đây là khe cắm thẻ nhớ, các bạn có thể vặn vít ra để lắp thẻ nhớ vào và nút reset ở ngay trên thân máy. Giữa hai cái con vít đó là nút reset, các bạn không cần phải tháo ốc ra mà chỉ cần bấm vào cái nút reset đó là để mình cấu hình lại được máy các bạn nhớ chụp lại cái cái mã QR này để à, sau mình có cài đặt lại hoặc là bảo hành hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến con này thì um, lưu giữ lại cái này sau mình có thể cài đặt lại hoặc là chụp đi để gửi bảo hành mỗi sản phẩm có một mã series khác nhau cho nên đây uh, như là một cái tên riêng một cái tên riêng của mã sản phẩm như mỗi người có một cái tên mà không trùng nhau hay mỗi người có một vân tay không trùng nhau ấy thì cái mã trên QR code của con này cũng thế con này hỗ trợ DNR 3D để giảm nhiễu công nghệ WDR e BLC giúp cân bằng ánh sáng giảm ngược sáng sau khi cắm dòng điện vào thì <clears throat> camera nó sẽ hiện đèn tín hiệu màu đỏ và khởi động sau đó <clears throat> đèn sẽ chuyển sang tín hiệu màu xanh và báo kết nối wifi cài đặt cấu hình Please use EasyBiz app for device wi configuration. trên Google Play nên ta dùng là tìm ứng dụng SFX hoặc trên iPhone thì đăng nhập vào rồi tìm trên App Store gõ SFX vào rồi cài đặt ứng dụng ở đây mình cài đặt rồi mở lên thôi nếu mà các bạn có tài khoản sẵn SFX sẵn rồi thì bấm vào đây để đăng nhập nếu mà đăng ký bằng số điện thoại thì nhập vào đây và đăng ký bằng mail nhập vào đây sau nhập mật khẩu và bấm vào đăng nhập còn nếu các bạn mà chưa có phần mềm SFX thì bấm vào tạo tài khoản mới ở đây ờ, gõ một cái tên bất kỳ nào đó giá chọn vùng Việt Nam nếu mình đăng ký bằng email thì gõ bên này còn nếu đăng ký bằng điện thoại thì gõ bên đây bỏ số không ở đầu đi chỉ lấy 9 số ở đuôi thôi nhé ở Việt Nam thì cái mã quốc gia mặc định nó là 84 ở đầu mình vào số không đi và gõ 9 số tiếp theo và mà luôn cập nhật cho tôi những tin tức hỗ trợ mới nhất và bắt tiếp tục đồng ý với các um, điều khoản dịch vụ của Exodus Sau đó tạo mật khẩu cái quy định về mật khẩu là 8 đến 16 ký tự gồm 3 chữ cái viết hoa chữ in thường số và ký hiệu đặc biệt không được dài quá 16 ký tự nhé và nhớ là ba chữ cái viết hoa ví dụ mật khẩu là như này cách 100 gram đúng là tiêu chuẩn Vâng, bấm tắt tài khoản một tin nhắn xác minh điện thoại sẽ được gửi tới số điện thoại mình 0562 nếu mà liên kết email thì gõ vào đây còn nếu mà mình không liên kết email thì mình vào trang chủ luôn nhé bạn muốn chắc chắn kích hoạt tính năng đăng nhập bằng vân tay không để sau tiếp theo là đến cái tiết mục là gắn cái camera này với cái tài khoản này thì à, đây cầm cho mẹ để xuống xuống này mẹ nhìn này gắn thiết bị nhé bấm cái gắn thiết bị ở trong đây sẽ có rất nhiều thiết bị của hệ sinh thái hệ Hexfit camera này mắt thần gắn cửa chuông cửa hành đấy nhá, mở nhá. bóng đèn thông minh phích cắm thông minh cảnh báo cảm biến khóa thông minh bộ định tuyến thì mình sẽ đắp cho cái camera này và mình phải quét cái qr code vì sao mà phải giữ gìn cái qr code này mỗi lần mà cần phải cài đặt lại là phải có cái qr code này nó có mã series mình đã bật nguồn thiết bị thì mình sẽ tích vào đây là đã bật nguồn thiết bị và bấm vào kế tiếp khởi động mở quyền trong khi dùng ứng dụng đèn báo nhấp nháy màu xanh mình xem màu này cái đèn này nó đã báo nhấp nháy màu xanh thì mình click vào cái phần là đèn báo nhấp nháy màu xanh rồi bấm vào kế tiếp mình chọn cái mạng của mình á mạng của mình là cái gì thì mình bấm vào đó cái này nó nhận 2,5G rồi sau đó bấm mật khẩu cái mạng của mình lên rồi bấm vào kế tiếp bấm mật khẩu mạng của mình lên rồi bấm vào kế tiếp và kết nối kết nối đã thành công mình chọn lấy một cái phần mà mình định cài đặt cho cái camera này ví dụ là thầy mới bán trước nhà chẳng hạn thế mình bán một cái tiếp chắc là camera này nó in mặt mẹ luôn ở đây à mẹ không thích mặt mẹ xuất hiện Connected to Wi-Fi. Please wait. Đang cấu hình. Mạng gì không? Connected Wi-Fi đã, đã, đã kết nối với Wi-Fi. Đã kết nối đang cấu hình. Khi kết nối thành công thì cái này màu xanh này nó sẽ không lắp nhấp nháy nữa. À, nó sẽ vào phần cài đặt. Đã thêm thiết bị thành công. Xin con đứng ở đây, quay cho cô xem nào. Con con cầm cái này đi nào bây giờ để giúp một loại này mình thấy 출발이 khủng khiếp Không, cái này nhìn thấy không? Cái này là xuôi à? Cái này là xuôi này, đó Quay lại chỉ khâu thôi Bác <laughs> nó rất là rộng luôn đó Mét tùy luôn đó Nghe chưa? Nét chưa? Bác là nét luôn Nào Có khi bác được cái cháy của con đấy chưa? Ừ. ra để lắp thẻ nhớ thẻ nhớ ở đây có hướng dẫn nhé. hướng dẫn ờ, đúng cái đầu thẻ đúng cái chiều ờ, của thẻ nhớ lắp vào ngay cái lắp đặt cái là được ấn vào nó cái ok mật khẩu yêu cầu là 8 đến 16 ký tự không được dài hơn nhé bao gồm 3 chữ in hoa, chữ in thường, số và ký tự đặc biệt Đó. chữ in hoa này ba ký tự in hoa này chữ thường này số và ký tự đặc biệt này rồi bấm lưu lại sau đó thì mình đăng nhập vào đây ví dụ mình đăng ký bằng số điện thoại nhé à, ờ, cái phần đăng ký bằng số điện thoại mình bỏ cái số 0 ở đầu đi á nhưng mà khi đăng nhập thì mình phải ghi số 84 vào nhé ghi số